À, xin kính chào quý vị và các bạn nhé Ngày à, hiện tại hôm nay thì à, em đang có mặt tại à, xã Vĩnh Hòa luôn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để quay à, giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất ừ. miếng đất này thì à, có diện tích là hơn 10.000 mét vuông nha quý vị và có khoảng 70 mét mặt tiền đường đây là cái mặt tiền đường này đất này thì thuận tiện cho xây ờ, xây xưởng nha quý vị phía trước mặt chúng ta là có một cái xưởng đang hoạt động điện ba pha luôn đây thì ờ, vị trí của miếng đất của chúng ta là nằm ờ, cách cái đường DH513 khoảng 100 m và cách đường DT741 khoảng 1 km nha quý vị Bây giờ trước khi đi vào chi tiết của cái miếng đất thì em sẽ quay sơ xung quanh cho quý vị xem. Xung quanh hiện nay là cao su nha. Ra ngoài một tí xíu thôi là đã có nhà dân rồi. Ở phía trước là cái mặt tiền đường bê tông. Thì à, trước khi à, mô tả chi tiết miếng đất thì quý vị khi xem video nhớ ấn vào nút đăng ký kênh nằm ở phía góc phải của màn hình để ủng hộ em cũng như là có thể quý vị like cho nó có tương tác và chia sẻ để cho quý vị nào có nhu cầu chúng ta được biết về cái miếng đất này nha đây điện ba pha này quý vị và đây là cái vị trí của miếng đất chúng ta đó, từ cái cột điện đó cột điện phía trước kia xuống tới à, giáp cái nhà luôn và hiện trạng trên đất là cao su non nha quý vị cao su này khoảng à, hơn 2 năm tuổi rồi ở đây thì à, quý vị xây xưởng thì à, rất là ok thì em cũng như quý vị biết thì em quay cái miếng đất cho quý vị thì toàn là những miếng đất sổ sách giấy tờ đầy đủ nha quý vị và hoàn toàn thực tế có sao thì quay vậy thôi quý vị hoàn toàn yên tâm về cái ờ, vấn đề sổ sách giấy tờ mặt đường này rộng thì khoảng 7 mét nha quý vị cái này của công ty ờ, người ta làm vào á còn ờ, giáp cái đầu đất là nhà nước đã đổ bê tông hết rồi thì à, báo cho quý vị giá của cái miếng đất này là 8 tỷ nha quý vị có thương lượng có thương lượng một chút đỉnh đất bằng luôn quý vị xem thì uh, quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và số điện thoại em cũng để phần mô tả cho quý vị và các bạn tiện liên hệ ở đây thì em ờ, cũng ờ, xin ờ, thông báo cho quý vị thì quý vị nào mà có nhu cầu mà quay video để bán đất á, có thể liên hệ cho em liên hệ cho em qua số điện thoại em để phần mô tả hoặc là qua số Zalo 0972 042 552 em sẽ hỗ trợ cho quý vị và các bạn quay bán đất thì à, quý vị à, khi xem video có thể bấm vào ở cái phần mô tả để chúng ta có thêm nhiều trong đó em sẽ để các cái danh sách về các đất ở đất vườn cao su hoặc là đất à, xây xưởng để cho quý vị và các bạn tìm hiểu thêm một lần nữa thì giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất hơn hơn 1 hecta tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Giá 8 tỷ có thương lượng nha quý vị. Thì à, miếng đất này chúng ta đi thẳng ra phía trước. Khoảng 100 mét là sẽ ra đường DH513 nha quý vị. Và quẹo trái là chúng ta sẽ ra đường DT741 khoảng à, gần 1 km. Cách trung tâm huyện Phú Giáo thì à, khoảng 5 km cách khu khu công nghiệp Tân Bình thì khoảng 7 cây số nha quý vị Rồi, quý vị nào à, có nhu cầu cứ liên hệ vào số điện thoại à, em để phần mô tả để em sẽ để à, tư vấn cho quý vị được rõ hơn. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo